bán gấp nhà cấp 4, hẻm rộng 5 mét, đường Bùi Văn Ba, quận 7. Xe hơi ra vào thoải mái, ngang 4 mét, dài 29 mét nở hậu. Tổng diện tích công nhận 118 mét vuông. Xây dựng tự do có sổ hồng. Giá bán 8 tỷ 700 triệu, nhà gần chợ, gần trường, liền kề chung cư Yamona hay Eco Green Sài Gòn, dân cư đông đúc, cách khu chế xuất Tân Thuận chỉ 5 phút. Tiện ích xung quanh đầy đủ. Chi tiết xin liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian xem video này.